Yamachi Ewang Sambati Kama Phá Quan Tăng Á Cha Chát Thác Tuân Ni Phá Quê na Tăng Bức Tô Arunye Na Thi Hoa Sa Ya Tăng Na Kutta Ya Bà Đề Na Mi Ga Đà Yang Tát Tô Gá Tô Bệnh cha Quắc Chia đa Dù Này Dễ Á Măng Bà Dê Si Thẩm Má Tô Tát Tô Bắc Phu Tí Sầm Bức Tô Anuna Thẩm Đê Sa Năng ma tha đề ta Makawasani Dese Shisata ta căng Kang na sa Tu Ayo Phạm đề Dese Tu ma đề Thamma Desa Nang Sabba Yitha Parisaya ca ta We Nam Mô Bụt Thà Nam Mô Tham Mài Nam Mô Sang Khà toàn thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hai đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học vi diệu pháp sự soạn giảng công phu phương pháp giảng dạy sinh động dễ hiểu cách đặt câu hỏi để học viên dễ nhớ bài học tất cả những sự kiên trì chịu khó đó sẽ là duyên lành đem lại quả sức khỏe trí tuệ sự an vui và thành tựu viên mãn về pháp học lẫn pháp hành cho thực kinh ban tổ chức lớp học xin cổ vũ sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp năng nổ chăm chỉ nghiêm túc kiên trì và tha thiết toàn thể thiện bạn hữu trong room để duy trì lớp học cho đến hôm nay nguyện cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an vui tịnh lạc vừa thoát phiền não không bị rơi vào bốn đường ác đạo sự tiến hóa trong pháp học và sự thành tựu chánh trí cho cả lớp kính thưa thầy hôm nay là ngày chủ nhật 23 tháng 4 năm 2023 là tiết học thứ 196 của lớp thi diệu pháp cơ bản lần trước lần trước đã học hết phần các pháp à, bất cương ương nhân phần à, nghi thức trước khi vào học đã xong kính mời thầy quan hỷ lên lớp xin chúc cho cả lớp có thêm buổi học với nhiều chánh niệm và lợi lạc nam mô bổn sư nam mô tham ma nam mô sanh à, kính chào tất cả quý vị À, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tóm tắt. Arhang Sama Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Aphiwademi Swakhato Phagawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagawato Sa Vakasangho Sanghang Namami Sama sambuddhama tu lăng, sát thamma ganutamang, avivariya sang, avithammat ta sang các Con đem hết lòng thành kính, đánh lễ đánh toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Và sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Đà Nam Mô Đại Giác. Nam Đại Giác Nam Mô Sơn Rồi, để trước khi mà học chúng ta đọc Pali trước ha rồi mời triều post lại cho bà con học nè. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Ở Phúc xin đọc bài. Đầu đề nhị Dukkhamma Tika. 100 đầu đề nhị tu đúc Satu Dukkhama ca A. phần tụ nhân Hệ chú gốc chát cá Có sáu một Các pháp nhân Các pháp phi nhân Hệ tu thâm mà Nó hệ tu thâm mà hai Các pháp hữu nhân Các pháp vô nhân Sa hệ tu ca thâm mà A hệ tu ca thâm mà ba Các pháp tương ứng nhân Các pháp bất tương ứng nhân hệ tu sanh bá giúp ta tham mà hệ tu quý bá giúp ta tham mà bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hệ tu chề quá thâm mà sẽ hệ tu cà chát sẽ hệ tu cà chề quá thâm mà na chá hệ tu hệ tu năm các pháp nhân và tương ứng nhân các pháp tương ứng nhân mà phi nhân hề tu chề quá thâm mà hề tu sấm ba dứt tà chát hề tu chấm ba dứt tà chê quá thâm mà đá chát hề tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na hề tu khổ ba ná thâm mà sa hề tu cà bí á hề tu cà bí có phúc đã đọc xong phần tụng nhân mời dịch kế tiếp Dạ, Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ thầy xin chào cả lớp, con xin đọc bài tiếp. <coughs> đầu đề nhị, đú cá ma tí ca, một trăm đầu đề nhị, xá tá đú cá ma tí ca. A phần tụ nhân, thê tú gốc cha cá, có sáu một Các pháp nhân, các pháp phi nhân, hê tu tham ma, ná hê tu tham ma, hai các pháp phụ nhân các pháp vô nhân xá hê tú ca tham ma a hê tú ca tham ma ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hê tú sam bá dút ta tham ma hê tú quyết bá dút ta tham ma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma sa hê tu ca chá sa hê tu ca chê quá tham ma na chá hê tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma hê tu sam bát yút ta chá hê tu sam bát yút ta chê quá tham ma na chá hê tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na he tu kho pana tham ma sa he tu ca pi a he tu ca pi dạ thưa thầy con đọc xong xin cảm ơn đông triều đã boss bài Dạ, con Đông Triều xin kính chào thầy và xin kính chào các lớp. Con xin đọc bài. Đầu đề nhị Dukkama Tikka 100 đầu đề nhị Sata Dukkama Tikka là phần tụ nhân. Hệ tu gốc chakka có 6. 1. Các pháp nhân, các pháp vi nhân. Hệ tu thầm ma, nó hệ tu thầm ma. hai Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân. sẽ hệ tu ca thầm ma, hệ tu ca tham ma và các pháp tự nhân các pháp bất tự ứng nhân hệ tu sammayutta tham ma hệ tu vipayyutta tham ma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hệ tu chê quá tham ma sa hệ tu ca cha sa hệ tu ca chê quá tham ma na cha hệ tu năm các pháp nhân và tự nhân các pháp tự ưng nhân mà phi nhân hệ tu chế quá tham ma hetu sambayutta cha hệ hetu sambayutta chế quá tham ma na cha hệ tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na hệ tu khổ ba na tham ma sa hề tu ca pi a hệ tu ca pi dạ con đã đọc bài xong dạ con xin kính mời vị kết thúc đầu đề nhị Dukkamatika, 100 đầu đề nhị Satadukkamatika. A. Phần tụ nhân theo túi gốc chắc cá có 6. 1. Các pháp nhân, các pháp phi nhân hê tu tham ma, ná hê tu tham ma. 2. Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân sa hê tu ca tham ma, á hê tu ca tham ma. 3. Các pháp tương ưng nhân, các pháp bất tương ưng nhân hê tú sampayutta ma Hetuvipayutta Thamma. 4. Các pháp nhân và hữu nhân, các pháp hữu nhân mà phi nhân. Hetu Chewa Thamma Sa Hetu Ka Chá Sa Hetu Ka Chewa Thamma Má Chá Hetu. Các các pháp năm các pháp nhân và tương ưng nhân, các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Hetu Chewa Thamma Hetu Sampayutta Chá Hetu Sampayutta Chewa Thamma Na Cha tu sáu Các pháp phi nhân mà hữu nhân, nhân và vô nhân. Na Hetu Kho Bana Thamma Sa Hetu Ka Pi A tu Ka Pi. Để dạ thưa thầy con đọc xong. Cảm ơn ông trường có slide. Kính tri thầy. Dạ, kính thưa thầy, kính chào cả lớp. Cũng xin, Diệu Thiện xin được đọc bài. Đầu đề nhị, đú cá ma tí ca, 100 đầu đề nhị, sa tá đú cá ma tí ca. Phần tụ nhân, hê tú gót chá cá có 6. Thứ nhất, các pháp nhân, các pháp phi nhân, hê tú thâm ma, ná hê tu thâm ma. Thứ hai, các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân, sa hê tú ca thâm ma, ahetuka tham ma thứ, thứ ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hê tu sambayutta tham ma hê tu viết bá yutta tham ma thứ tư các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma xá hê tu ca chá xá hê tu ca chê quá tham ma nó chá hê tu thứ năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân he tu che quát tham ma he tu sam bá yut ta chá he tu sam bá yut ta che quát tham ma nát chá he tu số 6 các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na he tu khổ ba na tham ma sa he tu ca bi a he tu ca bi dạ diệu thiện đã đọc xong kính riêng thầy kính riêng Cảm ơn Đông Triều đã post bài. dạ yeah. à, lớp mình còn ai chưa đọc bài con xin mời mình đọc bài ạ còn nhiều người chưa đọc dạ lớp mình chắc không ai lên đọc nữa thầy dạ kính mời thầy rồi sao thôi sao thôi à, triệu ờ, đưa cái bài từ rồi ai đọc lên ai đọc ờ, lên đọc nha đọc trước cái bài từ rồi học luôn Bác Phúc dạ, xin đọc. Thầy, con ờ, xin đọc đó nha thầy. Dạ thưa thầy con đọc được không thầy? Dạ, xin mời câu ạ. À. Dạ. Buổi 195 ngày 16 tháng 4 2023. ba Các pháp tương ưng nhân, các pháp bất tương ưng nhân, hê tú sam bá yút ta tham ma hê tú quyết bá yút ta tham ma a các pháp tương ưng nhân hợp với tâm tám tâm tham tương ưng nhân si hai tâm nhân hai tâm sân tương ưng nhân si 24 tâm dục giới tịnh hảo 27 tâm đáo đại 40 tâm siêu thế tương ưng nhân tùy trường hợp tâm sở 52 tâm sở trừ tâm sở si hợp với hai tâm si các pháp tương ưng nhân tính theo năm uẩn có bốn sắc uẩn không có thọ uẩn tâm sở thọ hợp với các tâm hữu nhân tương ưng nhân tưởng uẩn tâm sở tưởng hợp với các tâm hữu nhân tương ưng nhân hành uẩn 50 tâm sở còn lại hợp với các tâm hữu nhân tương ưng nhân trừ thọ và tưởng thức uẩn 101 tâm hữu nhân tương ưng nhân một mở ngoặt 105 103 tâm hữu nhân trừ hai tâm si 12 xứ 2 1 nhãn xứ không tương ưng nhân hai Nhị xứ không tương ưng nhân ba Tỷ xứ không tương ưng nhân bốn Thiệt xứ không tương ưng nhân năm Thân xứ không tương ưng nhân sáu Ý xứ có 11 có 101 tâm tương ưng mở ngoặt 121 tâm trừ 18 tâm vô nhân trừ 2 tâm suy 7 sắc xứ không tương ưng nhân 8. Thinh xứ không tương ưng nhân 9. Khí xứ không tương ưng nhân 10. Vị xứ không tương ưng nhân 11. Xúc xứ không tương ưng nhân 12. Pháp xứ gồm 16 sắc tế không lấy niếp vàng không lấy 12 tâm sở trừ tâm sở si phối hợp với hai tâm si 18 giới 2 1 nhãn giới không lấy 2 nhị giới không lấy 3 tỷ giới không lấy 4 thiệt giới không lấy 5 thân giới không lấy 6 sắc giới không lấy 7 thinh giới không lấy 8 khí giới không lấy 9 vị giới không lấy 10 xúc giới không lấy 11 nhãn thức giới không lấy 12 nhị thức giới không lấy 13 tỷ thức giới không lấy 14 tuyệt thức giới không lấy 15 thân thức giới không lấy 16 ý giới không lấy 17 pháp giới có 16 sắc tế không lấy niết bàn không 52 tâm sở trừ tâm sở si trong hai tâm si 18 ý thức giới gồm 101 tâm mở ngoặc 121 tâm trừ 18 tâm vô nhân và hai trừ hai tâm si tứ diệu đế có ba một khổ đế 61 tâm hiệp thế tương ưng nhân mở ngoặc 10 tâm bất thiện 24 tâm dục giới tịnh hảo 27 tâm đáo đại 51 tâm sở hữu trừ sở hữu tham trừ trừ à, tâm sở tam trừ tâm sở si trong hai tâm si tập đế tâm sở tham diệt đế niết bàn không lấy đạo đế tám chi đạo hợp với 20 tâm đạo siêu tế ngoại đế 20 tâm đạo cộng với tâm sở hợp trừ tám chi đạo 20 tâm quả cộng với tâm sở hợp B các pháp bất tương ân nhân tâm có 18 tâm vô nhân hai tâm si 28 sắc pháp niết bàn tâm sở 12 tâm sở tợ tha trừ dục tâm sở si trong hai tâm si các pháp bất tương ân nhân tính theo năm uẩn năm sắc uẩn có 28 sắc pháp thọ uẩn tâm sở thọ hợp với các tâm bất tương ưng nhân tưởng uẩn tâm sở tưởng hợp với các tâm bất tương ưng nhân hành uẩn mười tâm sở tợ tha trừ dục thọ tưởng và tâm sở suy hợp trong hai tâm suy thức 18 tâm vô nhân và hai tâm suy ngoại uẩn niết bàn 12 xứ nhạc một nhãn xứ bất tương ân nhân hai nhị xứ bất tương ân nhân 3 tỷ xứ bất tương ân nhân 4 thiệt xứ bất tương ân nhân 5 thân xứ bất tương ân nhân 6 ý xứ 18 tâm vô nhân và hai tâm si sắc xứ bất tương ân nhân 8 tinh xứ bất tương ân nhân 9 khí xứ bất tương ân nhân 10 vị xứ bất tương ân nhân 11 xúc xứ bất tương ân nhân 12 pháp xứ gồm có 16 sắc tế niết bàn 12 tâm sở tợ tha trừ dục tâm sở si hợp với hai tâm si 18 giới một nhãn giới bất tương ưng hai nhị giới bất tương ưng ba tỷ giới bất tương ưng bốn thiệt giới bất tương ưng năm thân giới bất tương ưng sáu sắc giới bất tương ưng bảy tinh giới bất tương ưng tám khí giới bất tương ưng chín vị giới bất tương ân 10 xúc giới bất tương ân 11 nhãn thức giới bất tương ân 12 nhĩ tức giới bất tương ân 13 tỷ tức giới bất tương ân 14 thiệt thức giới bất tương ân 15 thân thức giới bất tương ân 16 ý giới ba tâm kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu 17 pháp giới gồm có 16 sắc tế niết bàn 12 tợ tha trừ dục à, tâm sở si hợp với hai tâm si 18 ý thức giới gồm có 7 ba quan sát kháng ý môn ưng cúng huy tiếu và hai tâm si 4 diệu đế có hai khổ đế 18 tâm vô nhân hai tâm si 12 tâm sở thợ 12 tâm sở tợ tha trừ dục sắc pháp tâm sở si hợp với hai tâm si tập không lấy diệt niết bàn đạo không lấy dạ thưa thầy con đọc xong rồi con cảm ơn thầy cảm ơn năm triều rồi xa thứ xa thứ cảm ơn cô ờ, diệu bảo rồi ta ờ, đã qua được cái phần câu thứ ba ha à, giờ làm đi tới câu thứ tư rồi thứ tư là các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân Ê tu chê quá thầm ma sa hề tu ca chát sa hề tu ca chê quá thầm ma má chá hề tú là câu số 4 Câu lựa lên xíu rồi nhỏ quá rồi à, tức là câu số 4 đây ta cho mình có hai vấn đề ha thứ nhất là các pháp nhân và hữu nhân là một các pháp hữu nhân mà phi nhân là hai hai vấn đề ha thì giờ à, mình bắt cái vấn đề thứ nhất xuống là a các pháp nhân và hữu nhân các pháp nhân và hữu nhân Được chưa? <coughs> rồi ở đây các pháp nhân và hữu nhân giờ mình cắt thành đôi rồi ha giờ các pháp nhân tức là những cái pháp nào mà nó là nhân tức là nó chính là cái, có có cái, có cái, cái khả năng để nó tạo ra cái kết quả thì cái pháp đó được gọi là các pháp nhân à, tức là cái cái những cái cái loại nào những cái tâm nào mà nó có cái khả năng để nó cho ra cái kết quả gì thuộc của nó thì nó được gọi là các pháp nhân và các pháp nhân này trong chính nó có nhân tức là nó vừa là pháp nhân mà nó vừa có nhân đầu sanh à, thì như vậy là các pháp nhân và hữu nhân chính là cái pháp mà nó có nó khả năng nó tạo ra kết quả và ngay chính bản thân nó có nhân à, cho nên được gọi là các pháp nhân và hữu nhân tức là vừa là nhân, nhân tạo tác vừa có nhân đồng sanh à, quý vị quý gì hiểu được này là nắm được không cho biết ạ à. hello rồi trên nói lần nữa nha các pháp nhân là những cái pháp nào á, nó là nhân nó là có khả nó là nguyên nhân để nó tạo ra được kết quả thì các pháp đó gọi là các pháp nhân à, đó là cái vấn đề thứ nhất ha tức là những cái pháp đó nó là giống như nó, là một cái chủng một hạt nhân mà nó một cái cái pháp mà nó tạo ra được kết quả thì nó được gọi là pháp nhân và ngay chính bản thân nó trong nó có những cái nhân đồng sanh chung của nó thì các pháp đó gọi là các pháp nhân và hữu nhân rồi thí dụ bây giờ mình ờ, ờ, coi bản kéo bản điều rồi xuống chút xíu cho rõ ràng nhé. Vậy thưa thầy có cần nhìn bản điều để cho mình biết không thưa thầy? bây giờ nhìn bản điều này kéo cho nó rõ ràng bản điều này ha. Thì yeah. bây dạ. giờ các pháp nhân và hữu nhân thì về à, những pháp nhân uh, giờ bên phần ờ, giờ mình giờ bên phần tâm nè à, tâm 12 tâm bất thiện nè tâm tham dạ. tâm sân tâm si ba cái này ba nhóm này đó, nó phải là pháp nhân không dạ dạ, dạ phải đúng không tức là nó là dạ, nhân có, nhân. có khả năng dạ. cho quả thì nó là pháp nhân là một phải không rồi nó có nhân không dạ có dạ có có không nó có nhân đầu xem chung dạ. đó thì như vậy dạ. là 12 tâm bất thiện này là pháp nhân và nó có nhân đồng sanh ví dụ như tâm tham thì nó có hai nhân là tham với si tâm sân cũng có hai nhân là sân si tâm si có một nhân à, thì như vậy đây là pháp nhân nó sẽ cho ra cái kết quả là bảy cái tâm quả gì thuật là bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân nè thì như vậy là đây chính là 12 tâm thiện này là pháp nhân và hữu nhân đúng được không ví dụ các em gì thấy chưa dạ yeah. nãy nào rồi mời cô Diệu Bảo lên chỉ tiếp có ờ, ờ, ờ, bao nhiêu phát nữa mời cô Diệu Bảo đi tâm có được bao nhiêu dạ thưa thầy con nhắc lại cái câu thầy dạy hết thầy không có đâu chị lên chỉ hết ra chứ giờ các pháp nhân và hữu nhân là về phần tâm giờ nói về tâm nè giờ xuống triệu ghi chữ tâm hai chấm rồi những pháp nào những cái loại tâm nào là pháp nhân và hữu nhân Dạ thưa thầy 12 tâm à, bất thiện là pháp nhân và hữu nhân. Dạ. Dạ thưa thầy. Con con con ở chùa có việc đây con. Rồi, <laughs> bận rồi, rồi. Mời cô Trang Dương. Dạ. Um, là tâm vô nhân thì mình không có lấy thầy 18 rồi tâm vô nhân là ừ. mình không lấy. Dạ là mình đi tiếp trên bản đồ thì mình có ờ, 24 tâm dục với tình hảo. Thì mình có ờ, các tâm 8 tâm đại thiện là pháp có nhân và hữu nhân. rồi tiếp À, và mình đi tiếp qua tâm tâm đáo đại thì mình có ờ, năm tâm sắc giới và bốn tâm vô sắc giới là pháp, nhân và hữu nhân. Rồi tiếp. đi xuống từ từ rồi mình rồi, chỉ À, rồi đi xuống nữa là mình có 20 tâm đạo là pháp nhân và hữu nhân. Rồi, xa thử, xa thử ha à, để mời tiếp cái gì lên nói cho nó nó, nó, nó, nó ôm luôn bài ha à, ờ, xa thú cô Đăng Dương giỏi ha yeah. Dạ. rồi mời yeah. Dạ. Dũng Đỗ ha Dũng Đỗ là anh chỉ pháp nhân và hữu nhân con kính chào thầy ạ con chào tất cả mọi người được ạ con thưa thầy các pháp nhân và pháp hữu nhân thì bao gồm có 12 tâm bất thiện 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo năm tâm thiện sắc giới, bốn tâm thiện vô sắc giới và 20 tâm đạo. Đây, xa lỡ, xa lỡ ha. Rồi còn ai muốn lên nói cho nữa không? Mời Quỳnh Bá Phúc lên nói lần nữa cho bà con nhớ. Các pháp ờ, gọi là nhân và hữu nhân, tức là những cái pháp mà nó nó vừa là có nhân tạo tác mà nó vừa có nhân đồng sanh tức là nó thì ờ, trong đó có 12 tâm bất thiện 8 tâm tham 2 tâm sân 2 tâm si rồi ờ, có 24 dục giới tình hảo tức là 8 tâm thiện dục giới tình hảo 8 qua thiện dục giới tình hảo 8 di tác dục giới tình hảo tức là 24 tâm dục giới tình hảo rồi 27 đấu đại tức là gồm có 15 sắc giới à, cộng với hai vô sắc giới và hai chục ờ, tâm đạo thì nó cộng ừ, rồi nó, nó tại vì nó cắt pháp thành ra nó có thêm mấy cái sở hữu 52 ờ, sở hữu trừ cái si hẹp với tâm si luôn tại vì nó, mình nói cắt pháp thì phải có nói thêm cái tầm sở vô nó đủ mình xin hết rồi rồi ờ, quỳnh bá phước bắt lộn chi pháp nha bắt lộn chi pháp nha mời cô dự thiện lên nói lại nữa cho nó chính xác rồi dạ thưa thầy cái chỗ này sao con thấy nó kỳ kỳ thầy các pháp nhân và hữu nhân thì các pháp nhân thì bên tâm nó là các pháp đó, nó có nhân nhưng mà nó đâu có hữu nhân này nhân thì nằm ở bên tâm sở mà thầy <laughs> đừng nghe lần nữa cho cái gì lắm phải không các pháp nhân tức là những cái pháp nào mà nó là nhân nó có khả năng cho ra cái kết quả thì pháp đó được gọi là pháp nhân rồi hữu nhân tức là những cái pháp nhân này á, nó có những cái nhân đồng sanh chung với nó thì được gọi là hữu nhân tức là cái pháp vừa là nhân mà vừa hữu nhân luôn hiểu không cái gì lắm được ý nào nắm lại ý chính xác mới được nha tức là pháp nào có nhân nó chính nó là nhân tạo tác và trong nó có những cái nhân đồng sanh chung với nó thì được gọi là các pháp nhân và hữu nhân Dạ như vậy thì tới cái câu số 2 á, là các pháp pháp gì nãy quên các pháp nhân mà phi phi nhân thì chị giờ lo cái này trước đi <laughs> lo câu hai chị không chứ vậy thì con thấy nó sẽ trùng <laughs> thì sao trùng đến <laughs> thì lát tới thấy thấy biết liền à. tới câu đó ra hết rồi dạ thôi cái này thầy kêu người khác thì con thấy nó nó nó, nó dưa nắm con thì hiểu ý. bài nhưng mà thấy tại vì ở đây cái trên là các pháp nhân và hữu nhân thì đây là thầy nói là 12 tâm bất thiện thì ví dụ như tâm tham thì nó có là nhân tham nó đi với nhân si rồi à, hai tâm sân thì nó cũng đi với lại tâm sân và tâm si rồi hai tâm si thì nó chỉ có mà là chính nó là nhân si thôi rồi các cái tâm mà tức là nó không có ba ba nhân đó là nhân tham nhân sân và nhân si còn ba nhân và vô tham vô sân vô si thì nó đi với các cái tâm 24 tâm tịnh hảo dục giới 2 15 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế thì con thấy là thầy nãy nói rồi thì con cũng hiểu như vậy nhưng mà con con thấy nó nó nó nó, nó chưa có rõ mấy à giờ đó rồi giờ nó lại nha bây giờ tâm tham tâm sân tâm si là nhân tạo ra những cái tâm quả đúng không dạ đúng thì tạo ra bảy tâm quả bất thiện đúng chưa dạ đúng đúng không thì bây giờ trong tâm tham nó có nhân không có nhân không trong tâm tham thì à, bản thân làm có hay sao nó có nhân nhé sao không có nhân dạ thì nó có nhân nhưng mà à. nó... là nhân sao <laughs> nhưng mà nhân tham nhân sân nhân si là ba cái nhân đó nó nằm bên tâm sở mà thầy thì, thì, thì tâm sở là chuyện của nó nhưng mà giờ ta hỏi là trong tâm tham này có nhân không tham có nhân dạ, sân có nhân, có nhân chứ nó, trong tâm tham thì nó có nhân tham nhân sân nhân tham nhân si nó có nhân tức là pháp này nó có nhân tức là pháp hữu nhân đúng không dạ, nó đúng. vừa là nhân cho ra cái quả này mà vừa trong nó có những cái nhân à, tức là là pháp à, hữu nhân tham có nhân nè sân có nhân nè si có nhân thì được gọi là hữu nhân đơn giản thôi là hữu nhân đúng không rồi giờ tâm vô nhân này là có là có là có phải là pháp nhân không dạ không 18 tám à, vô nhân và nó có hữu nhân không dạ không cũng không luôn dạ. rồi bây giờ trong uh, dục giới tình hảo này nha bây giờ tám tâm đại thiện dụng giới tình hảo này á nó là pháp nhân phải không? pháp nhân hay là pháp không nhân dạ pháp nhân pháp nhân tại sao là pháp nhân nhà dân vô tham vô sân vô si không phải giờ tại câu đầu trước cái tại sao nó là pháp nhân ừ, cho quả dị thục đấy đúng rồi nó cho quả dị thục nó cho ra tám cái quả dị thục với là tám cái cái cái, quả dục cho tình hảo nè làm cái tình triều chỉ vô cho bà con thấy được đó tức là tám cái tâm trên là tám cái thiện dục với tình hảo trên là pháp nhân cái, cái hàng đầu lên hàng đầu chỉ hàng đầu cho rõ cho bà con thấy tám cái hàng đầu đó là tám tâm thiện dục giới tình hảo nó là pháp nhân nó cho ra tám quả dị thực tám quả dưới đó là tám tám tâm quả à, rồi bây giờ tám tâm thiện dục giới tình hảo này nó có nhân không nó hữu nhân không dạ. à, dạ, hữu nhân hữu nhân thì, thì nó vừa là pháp nhân mà nó vừa hữu nhân luôn thì được gọi là các pháp nhân và hữu nhân rồi bây giờ tám tâm di tác dự gia tình hảo này nè nó là pháp nhân không tám tâm di tác dự gia tình hảo đâu chỉ cho bà con tám tâm di tác dự gia tình hảo rồi nó là pháp nhân không dạ không dạ. không nó di tác đâu có phải là pháp nhân nữa nhưng mà nó là hữu nhân không dạ có đúng chưa hiểu hiểu tới đây chưa nói chỉ tới đây nữa mà không hiểu là thôi rồi thế tâm nguyễn giơ tay là nói gì đi trước hết con à, kính đánh lễ à, ba ngôi tâm bảo con xin kính đánh lễ các quý sư quý cô tu nữ con kính chào thầy kinh và con kính chào cả lớp à, thưa này à, cái này là ý nghĩ của con nhưng mà con nghĩ thầy chắc hơi lộ ngoài thầy tại vì cái này cái câu này là các pháp nhân và hữu nhân các pháp nhân là có sáu nhân là sáu nhân đó là là vô tham vô sân vô si và tham sân và si nhưng mà cái đó là các pháp nhân và nó hữu nhân là khi là nó trừ trừ sổ hữu si phối hợp trong hai tâm si chỉ có pháp có hữu nhân thì nó phải trừ còn cái thầy lộn là cái là cái pháp nếu mà cái câu tới đó các pháp hữu nhân nhưng mà là phi nhân là các pháp đó nó nó có nó nó hữu nhân nhưng mà nó phi nhân là 103 tâm nó là các pháp hữu nhân nhưng mà nó phi nhân còn cái đầy cái này cái câu câu đầu tiên là các pháp nhân thầy nhân các pháp nhân rồi trời ta tâm nguyễn hiểu hiểu sai rồi Ủa, thì các pháp nhân mà thầy các, các pháp, pháp nhân đây ta định nghĩa dạ. lại cho nghe là các pháp nhân tức là những cái pháp nào nó là nhân nó có khả năng cho ra cái kết quả thì được gọi là các pháp nhân hiểu chưa bây giờ pháp nào nhân nè giờ ờ, tham sân si ba pháp này á, là nhân không nó là phải là pháp nhân cho ra kết quả không vậy thưa thầy cái phải các pháp nhân phải nó có sáu nhân luôn thì giờ viên nói cái này trước đã <laughs> cái dạ, pháp dạ, nhân dạ. nó okay. phải là nhân okay. không dạ tham sân si là ba nhân dạ là không phải nhân là ba nhân nó là pháp nhân chứ không phải là ba nhân không hiểu tức là nó là cái pháp mà nó có khả năng cho ra cái kết quả dị thuộc hiểu không dạ yeah. okay. À, dạ thầy anh... nói con hiểu rồi thưa à, <laughs> thầy anh tâm nguyện là anh, anh nói là ý là các cái pháp nhân hữu nhân xét vô một một một một tính ra một cái thôi một cái chứ không có phân ra làm hai cái vế như thầy phân ra với các pháp nhân thầy thầy tính như vậy cái và hữu nhân cái thầy, thầy tính lại cái nữa còn anh tâm nguyễn anh cứ nghĩ là có Nguyễn hiểu lộn với nhau hữu nhân là tính vô một cái thôi lần nữa cho rõ này cho nó rõ đúng vậy đó các pháp nhân tức là những cái pháp có khả năng tạo ra kết quả thì được gọi là pháp nhân ví dụ như tâm tham là nó có khả năng cho ra quả gì thuộc à, nó cho ra tám quả bất thiện không tâm sân cũng vậy tâm si cũng vậy thì 12 tâm bất thiện này được gọi là pháp nhân bởi vì nó có khả năng cho ra cái kết quả thì được gọi là pháp nhân và hữu nhân tức là trong những cái pháp nhân này nó có nhân được gọi là hữu nhân đúng chưa còn cái pháp nhân mà phi nhân tức là giờ tám tâm di tác kiểu giá tình hãng này nè tám tâm chỉ tám tâm di tác kiểu giá tình hãng này nó là hữu nhân đúng không nó có nhân không ok bây giờ con hiểu thầy rồi con hiểu thầy nhưng mà tự vì trong cái à, cái cuốn mà con coi á nó không có chữ vạ trong thầy nó chỉ nói các pháp <laughs> nhân các pháp nhân mà hữu nhân thì nếu nếu mà nói là các pháp nhân hữu nhân là sao nhưng mà các, thì cũng vậy thôi có... thì các pháp nhân là những cái pháp làm làm nhân và những cái pháp làm nhân này đó, nó có nhân thì là các pháp hữu nhân hữu nhân thì cũng vậy thôi ví dụ như tâm di tác nè nó là cái pháp vô nhân nó pháp phi nhân đúng không tức là nó không phải là pháp để cho kết quả thì là pháp phi nhân nhưng mà nó hữu nhân à tức là nó có nhân cho nên nó là pháp phi nhân hữu nhân còn cái kia là pháp nhân mà hữu nhân pháp nhân hữu nhân <laughs> dạ, dạ. dạ dạ hiểu rồi thầy ơi hiểu rồi dạ, ha dạ. thì lên thì lên okay. nắm ra rồi quý vị khác ai dạ, dạ, dạ, dạ. minh bá phúc là nắm ra được chưa nắm ở đây nắm ở đây cảm ơn cái này nắm được là lộn xộn là mình đi xuống nữa thôi tiêu tùng luôn ha dạ, dạ, dạ. giống như là, là tâm tâm tâm tâm 12 tâm bất thiện á, là mỗi mỗi nhóm như vậy á, là nó có cái có nhân thì nó nó cho ra cái quả dị thuộc là là 18 tâm vô nhân còn 8 à, tâm à, thiện dục giới tịnh hảo á, thì trong đó nó cũng có nhân và nó cho ra 8 tâm đại quả rồi rồi, à, rồi tương tự với lại Ờ, sắc giới vô sắc giới nó cũng có cho ra cái tâm quả nói chung là cái tâm cái tâm nào mà nó cho ra cái tâm quả đó thì nó là cái đó là nó ờ, là pháp nhân và hữu nhân rồi rồi đó nắm được không tức là, là, là, là nhắc lần nữa là các pháp nhân là những cái pháp mà nó có khả năng cho ra kết quả thì được gọi là pháp nhân dạ, dạ đúng rồi rồi những cái pháp nhân này nó có nhân thì được gọi là hữu nhân có nghĩa có dạ. có nghĩa là nó có chứa nhân trong đó nó chứ chứ không Đúng là nó, nó có chứa nhân có nhân làm sao nó, chứa nhân trong đó dạ à, đó thì nhưng mà nó lại là có khả năng cho kết quả thì cho nên được dạ. gọi là các pháp nhân mà hữu nhân còn dạ. ngược lại các pháp phi nhân mà hữu nhân tức là những cái tâm di tác là nó là phi nhân tức là nó không có cho kết quả được nó không có khả năng cho kết quả thì nó là dạ. phi nhân nhưng mà nó hữu nhân bởi vì nó có những nhân đồng sanh chứng nó dạ đúng không nắm được không Long Nguyễn nắm được chưa dạ thầy ơi dạ cho con ờ, có ý này dạ dạ con nắm được thầy dạ, con rồi điều nói rồi dạ, cái từ mà gọi là ừ, pháp nhân với pháp phi nhân nó là trùng với cái phần mà một đó này phần mà như đề nhân một á À, cho nên là nghĩ là chú anh tâm với cô dự thiện nó, sẽ bị sẽ là à, bị lộn lên lên, cái bài bài trên thành ra giờ cái này cái nào phải hiểu theo cái đó đừng có đừng có nhảy tùm lum tùm la nó lộn xào đó đó, bây giờ mình mình ờ, nắm lại cái chi pháp lại chính xác là các pháp nhân và hữu nhân tức là pháp nào làm có là nhân có khả năng cho ra kết quả gì thuộc thì được gọi là các pháp nhân và trong nó có nhân có có nhân chủng đồng sanh thì được gọi là các pháp nhân và hữu nhân à, cho nên đây mình lấy là 12 tâm bất thiện là pháp nhân mà hữu nhân luôn pháp nhân hữu nhân đúng không rồi 18 tâm nhân lấy không dạ không à, bỏ 18 tâm nhân ra rồi 8 tâm đại thiện chủ nghĩa tình hảo lấy không dạ lấy lấy, không 8 tâm quả thiện chủ nghĩa tình hảo lấy không dạ không không 8 tâm di tác dạ không không rồi vậy là mình chỉ lấy được 8 tâm đại thiện chủ nghĩa tình hảo là pháp nhân và hữu nhân đúng chưa dạ rồi bây giờ tới tâm gì đó tâm sắc giới nè năm thiện sắc giới lấy không dạ lấy Vậy năm thiện giới năm quả sắc giới dạ không rồi năm gì ta sắc giới dạ không không luôn rồi bốn thiện vô sắc lấy không dạ lấy năm quả y bốn quả dạ. bốn quả dạ không không bốn gì ta? dạ không không luôn à rồi ha rồi siêu thế 20 tâm đạo lấy không dạ lấy 20 tâm quả dạ không đúng rồi đó xa thú xa Đó. thì giờ mình chỉ lấy được là 12 tâm bất thiện đó là pháp nhân và hữu nhân 8 tâm thiện với tình hảo pháp nhân hữu nhân 5 thiện sắc giới là pháp nhân hữu nhân 4 thiện vô sắc giới pháp nhân hữu nhân 20 tâm đạo là pháp nhân hữu nhân thì như vậy các pháp nhân hữu nhân là mình có được tổng cộng bao nhiêu rồi hai chục bốn chục bốn mươi lăm bốn mươi chín bốn chín tâm tổng số này tổng số bốn chín tâm thì là bốn chín tâm có bốn chín tâm rồi rồi tâm sở thì sao đây dạ vậy cho con nói thử tâm sở thầy rồi nói ngay dạ thì uh, các pháp nhân và hữu nhân như vậy thì là các pháp nhân là là là nó nó là nhân gì thì là lấy ờ, tâm sở là lấy ờ, sáu nhân sáu nhân là uh, tham nhân tham sân si vô tham vô sân vô si uh, nhưng mà phải trừ cái uh, nhân si uh, hợp với hai tâm si ra tại vì uh, hai tâm si đi với với si thì nó nó lại là là là không có nhân à cái gì của lộn xộn cho này nữa rồi bây giờ 12 tâm bất thiện này có nhân không 12 tâm bất thiện này có bao nhiêu tâm sở đầu xanh 13 24 thầy 13 với 14 13 24 là sao là 13 sở hữu thai với 14 sở hữu 13 14 là 27 đúng không dạ. ngày tâm bất thiện có 27 rồi 8 thì giới có nhiều 13 với 25 13 25 5 à, thiện sắc giới 13 25 4 thiện sắc giới 4 thiện vô sắc giới cũng vậy luôn à, thì giờ mình gom chung là mình nói chung cái này thì có nhiều tâm sở 52 tất cả khi đúng rồi năm hai năm sở nói chung năm hai chứ đâu phải trừ gì nè <laughs> này tính này dựa trên cái tàu trên chứ mình đâu được chưa dạ dễ thôi dễ <laughs> có gì khó rồi tâm sở ra rồi không rồi bây giờ Mày tiếp à, theo là... mới thấy dễ <laughs> ủa, ủa vậy không có trường của trường nhân si hiệp hai trăm đâu, đâu có được đây tại vì tính theo tâm mà mình dựa theo cái tâm trên để mình tính tâm sở chứ mình đâu có phải là tại vì à, nó đồng xanh với nhau mình đâu có trừ được đồng xanh rồi trật lắc rồi rồi bây giờ xuống à, quẩn nào bắt đầu mới tính nè các pháp nhân và hữu nhân tính theo Năm Quẩn Sài Gòn Năm Quẩn à, Năm Quẩn thì mình có là sắc quẩn thọ quẩn tử quẩn hành quẩn và thức quẩn ghi luôn đây đều ghi năm cái đó ra cho, cho dễ này. vậy vậy là thầy ơi cái này là giống như là cái sự hiểu bất định rồi thầy ở trên hiểu dưới không hiểu <laughs> dạ, nguy hiểm vô cùng từ từ quen quá đầu nó khó rồi vô chánh tạng nó khó rồi đó là năm quẩn ha thì giờ các pháp nhân hữu nhân tính theo năm quẩn nó gồm có sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn giờ ai lên tính dùng cái ừ. cái này dạ thưa có bốn quẩn bốn quẩn rồi vậy là sắc quẩn không có phải không loại sắc quẩn ra dạ, tự sắc quẩn ra dạ, không lấy à, không lấy rồi bây giờ thở quẩn sao đây rồi mà gì lên nói chứ con thưa thầy là sắc quẩn thì không lấy gì ạ ờ, thọ quẩn là tâm sở thọ tưởng quẩn là tâm sở tưởng hành quẩn là 50 tâm sở còn lại thức quẩn là 49 tâm ạ chưa được chưa được Giờ phải nói từ cái ra ha bây giờ nói từ cái ra nó, nó mới chính xác nha dạ con xin nói thầy rồi mời Nguyễn này nó tự tự nó chậm chậm ra nha <laughs> thì à, trong cái chi pháp các pháp nhân và hữu nhân tính theo năm quẩn thì nó có tứ danh quẩn nó không có sắc quẩn thì tự vì nó không có sắc pháp còn về thọ quẩn á, thì nó có tâm sở hợp tâm sở thọ hợp phối hợp với 49 tâm à, tâm sở tưởng nó phối hợp với 49 tâm còn hành quẩn thì còn có 50 50 tâm trừ à, thọ và tưởng 50 sở hữu tâm còn lại còn thức ứng thì là chi pháp nó là 49 tâm dạ con hết rồi à, đã dạ à, còn ai muốn nói gì đó không dạ <laughs> dạ thầy cho, cho, cho con hỏi là uh, uh, các pháp nhân thì bản thân nó là có có, có nhân thì tâm sở thọ với tâm sở thượng tâm sở tưởng cái bản thân nó đâu phải là nhân đâu thầy vậy vậy đâu có lấy được để không có gian <laughs> mình tham nhân sân nhân si vô tham vô sân vô si tham mà hữu nhân con thấy pháp nhân thì có mà hữu nhân <laughs> không biết sao thầy làm rõ cái chỗ này này con thấy à. lời mời chỗ này quá để, để đi cứ để cho bà con nói nói từ từ ờ, con về vậy vậy con theo, theo ý kiến con là là tâm sở ờ, thọ uẩn với tưởng uẩn không có lấy được thầy ơi <laughs> rồi, cứ mỗi người ý đi từ từ ra mấy cái này với từ từ Dạ, thầy Diệu Thiện cũng thấy là các pháp nhân và hữu nhân nếu bên tâm sở thì chỉ có 6 cái tâm sở thôi à. 6 tâm sở là tham, sân, si, vô tham, vô sân và và trí tuệ thôi à. Thì, và trí thì, thì có nhân bên này cũng là một cái ý à, một cái ý hay đó nha chứ không phải giỡn nha quý vị con thấy cái hữu nhân nó trục trặc ngay cái chỗ đó đó <laughs> <laughs> có hiểu là đầu á nghĩ gì đâu mà trục trặc à, đầu cái này con thấy gãi gãi ngay đoạn này <laughs> rồi bây giờ ha sắc quẩn là mình không lấy ra bỏ ra được rồi phải không bây giờ thọ vẫn tâm sở thọ hợp với các pháp nhân tức là hợp với các tâm ờ, hình nhân nãy đó hợp với pháp nhân lấy được không nhà lấy lấy được tâm sở thọ hợp với các tâm hữu nhân nãy là mình lấy họ tâm sở thọ hợp với các tâm hữu nhân các tâm các cái pháp nhân á hợp pháp nhân và sáu nhân tương ưng và sáu nhân tương ưng với với những tùy theo loại tâm đó tức là và sáu nhân tương ưng thì có loại tâm hai loại tâm một loại tâm ba nhân thì như vậy tâm sở thọ hợp với bao nhiêu nào nãy tính bao nhiêu tâm đó này tâm đúng rồi hợp với tâm và các nhân và sáu nhân tương ưng thì thêm chữ nói vô mới rõ được và sáu nhân tương ưng tương ưng tức là tùy theo á, tùy theo loại tâm á. tâm tham thì nó có hai thôi mà tâm thiện hợp trí tới ba là ha à. thì như vậy tâm sở thọ lấy được khi nó hợp với pháp nhân tức là tâm tức là 49 tâm và sáu nhân tương ưng như 49 tâm này thì tâm sở thọ mình lấy được hiểu cái này chưa linh hiểu vậy dạ chưa bây giờ nãy các pháp thọ nhân hữu nhân đều lấy tâm lấy được bốn chín tâm đúng không đúng chưa và nãy lấy dạ. được bốn chín tâm không thì đúng là bốn chín tâm này giờ tâm sơ thọ hợp với bốn chín tâm này lấy được sao không được tâm sư thọ phải có mặt trong cái chính tâm này chứ nhưng mà nó đâu phải là nhân đâu thầy thọ cho nên nói tâm sư thọ hợp với pháp nhân và nhân này là sáu nhân tương nè đó rồi cùng với sáu nhân tương ưng đi chung với nó luôn thì lúc này mình phải lấy ra tâm sở thọ hợp với bốn chín tâm và sáu nhân tương ưng <laughs> nhớ là pháp nhân và hữu nhân hai cái là ngay chứ không phải cái nha là tâm sở thọ hợp với pháp nhân là bốn chín tâm và hữu nhân là sáu nhân như cô cô dự tiện là nó đúng là sáu nhân tương ưng là lấy chỉ lấy sáu nhân thôi sáu nhân tương ưng tâm sở thọ bốn chín tâm và sáu nhân tương ưng thì đó là thọ quẩn nó có vậy dạ thầy cho con cái ví dụ được không thầy ví dụ là, dạ mà hợp với 49 tâm với sáu nhân tương ưng là sao thì, thì bây giờ các pháp nhân ở ờ, trên làm lấy được ờ, pháp nhân hữu nhân trên lấy được bao nhiêu tâm dạ là 49 lấy được nhiêu tâm 49 đúng không mà 49 tâm có tâm sở thọ đúng không dạ có à vậy sao <laughs> có tâm sở thọ không có có tâm sở thọ thì là thọ quẩn thôi chứ có gì đâu nhưng mà còn cái sáu nhân tương ưng đi theo sau nó là sao thì sáu nhân tương ưng là hữu nhân là đồng sanh chung với là những cái bốn chín tâm này à à dạ dạ, dạ. À. <laughs> được chưa quý vị nắm hết được không Vinh gì nắm được chưa cô dạ. Helena cô Thanh Hoàng gì đó hiểu dạ, vậy con mới hiểu ạ dạ dạ hiểu con hiểu vì giờ hiểu không? Con tưởng là nó phải cả 121 tâm nhưng mà vừa rồi con hỏi Dũng thì bảo là trong là 49 cái tâm mà ở trên nó mới có nhân và hữu nhân. Con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. <laughs> đời đầu tiên nó cũng ruột ra rối lắm rối là rối, rối nào à, <laughs> dạ, vậy thì vậy thì nếu nếu như mà mình bỏ cái sáu nhân tương ưng ra là không lấy được phải không thầy mà phải thêm cái sáu nhân tương ưng vô phải thêm sáu nhân tương tại vì nó là hữu nhân mà dạ dạ phải theo do chứ không theo ờ, trật thầy có thể nói lại dùm con cái 49 tâm được không ạ à? 49 tâm là 12 tâm bất thiện nè 8 thiện 5 sắc giới 4 20 tâm là đó là 49 tâm đỏ lên đi cho bà màu lên không? thì 49 tâm này giờ mình lấy 12 tâm bất thiện làm thí dụ ha 12 tâm bất thiện là pháp nhân tức là 12 tâm bất thiện này nó có khả năng cho ra cái kết quả dị thuật chẳng hạn như mình làm việc mình có tham có sân có si thì cái kết quả của 12 tâm bất thiện nó sẽ cho ra 8 cái tâm à, 7 tâm quả bất thiện yêu nhân tức là sẽ cho cái quả dị thuật là 7 tâm quả bất thiện yêu nhân à, thì như vậy nó là pháp nhân nắm được chưa nó là cái vế đầu á, là pháp nhân rồi trong cái 12 tâm bất thiện này đó, nó có nhân đồng sanh chung nó thì nó gọi là hữu nhân tức là 12 tâm bất thiện là luôn luôn phải có nhân đồng sanh chung thì được gọi là pháp là gọi là hữu nhân thì như vậy nó vừa là pháp nhân mà nó vừa hữu nhân thì được gọi là các pháp nhân hữu nhân là lấy 12 tâm bất thiện là được là hiểu được như vậy rồi tám thiện cũng vậy tám thiện với tình hảo cũng vậy nó là pháp nhân bởi vì nó cho ra tám quả đại thiện à, nó là tám tâm thiện này nó cho ra tám quả đại thiện thì nó là pháp nhân và tám tâm thiện này nó có cái trong nó bản thân của nó nó có những cái nhân đầu sanh chung nó cho nên được gọi là các pháp nhân và hữu nhân rồi năm thiện sắc giới cũng vậy nó là năm cái tâm thiện cho quả dị thuộc là tá năm tâm quả sắc giới năm thiện sắc giới cho năm tâm quả sắc giới và ngay năm tâm thiện sắc giới này nó có nhân à, nó gọi là hữu nhân thì nó vừa là pháp nhân mà vừa hữu nhân rồi bốn thiện vô sắc cũng vậy à, là thiện cho quả dị thuộc Ờ, mà ngay bốn tâm thiện bốn tâm thiện kiểu sắc này nó cũng có nhân thì được gọi là pháp nhân và hữu nhân rồi 20 tâm đạo cũng vậy đó là thiện mà cho quả là tâm đạo tâm quả à, thì như vậy 20 tâm thiện này là pháp nhân và hữu nhân tức là trong nó có ba nhân đồng sanh chung thì như vậy nó là pháp nhân và hữu nhân được quý vị thầy ơi <laughs> con con xin lỗi thầy con coi lại bài từ đầu đó thầy à. cái đọc bài đầu tiên cái đầu đề đầu đề nhị đầu tiên đó thầy cái bài mà đầu tiên thầy dạy đó là các pháp nhân các pháp nhân là sáu nhân mà cái này là các pháp nhân và và nếu mà các pháp hữu nhân thầy con nghĩ thầy có thể hay lộn thầy tự vì cái đầu đề cái đầu tiên thầy dạy đó là tu dhamma là thì tu là nhân. nhân tức là nhân đó là ta nói là hê tú mình đọc Bali phải hiểu hê tú là nhân là sáu nhân đó nhưng mà Chứ nó, nó đề là pháp nhân này chứ không phải pháp nhân này pháp nhân à, nhưng mà nó không phải là pháp nhân này pháp nhân này khác mà hữu nhân này mới là là nó là hữu nhân là hê tú nè cái cái cái câu này của thầy phải là hê hê tú cha và sa cha sa hay tú cá không cái câu này các pháp nhân và hữu nhân ừ. thì thì còn cái bên mà các pháp mà các pháp mà hữu nhân á, thầy dạy con coi lại cái bài các pháp hữu nhân á, nó cũng là là sa sa tê phú sa hê tú cá sa ma là các pháp hữu nhân trong cái chi này á, nó là nó có nó có các pháp nhân và hữu nhân thì nếu mà tính các pháp à, thôi con con lộn nữa thôi con con lộn rồi bây giờ học cái câu nào mình tính câu đó thôi mình đừng dập mấy câu kia nó xuống nó lộn sườn hầu <laughs> câu nào mình tính ngay mà tại mỗi một cái mệnh đề nó khác nhau nó có ý nghĩa khác nhau giống như mình nói về pháp nó là một cái ý khác nhau ví dụ như mình nói giờ tất cả là pháp thì lúc đó mình đang nói về pháp nhưng mà nói giảng pháp thì nó khác à. cũng chữ pháp đó mà nó khác mỗi cái mỗi vấn đề nó khác nhau rồi đó mình phải hiểu ngay cái vấn đề này bài cái câu này ta đang nói là các pháp nhân tức là những cái pháp nào tạo ra cái kết quả thì được gọi là pháp nhân và trong pháp nhân này nó có nhân đồng sanh với nó thì được gọi là hữu nhân tức là các pháp nhân hữu nhân à, trong bài nào mình học bài đó thôi mình đừng có nhảy tùm lum nó rối nó, tại vì cái từ ngữ mà tục đế mà mình không có thế từ nào khác cho được thì nó phải chịu như thế là mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái câu là đang nói này nó như thế nào à, thì mình nắm ra được thôi <laughs> rắc rối rối não được chưa giờ quý gì nắm được chưa dạ thưa thầy nó rối là tại vì nó trùng chữ à, tiếng à, đó, trùng luôn. từ mình mình phải hiểu ngay chỗ này thôi mình hiểu ngay cái pháp chỗ này cho nó rõ cho cái chỗ này tức là pháp nào là nhân để cho ra kết quả thì được gọi là pháp nhân và hữu nhân tức là trong cái pháp nhân này nó có nhân trồng xanh thì là hữu nhân đó, mình hiểu vậy đơn giản vậy là mình sẽ thấy vấn đề liền thầy thầy cho con con con có ý kiến xíu xíu được thầy thử thầy Rồi, nói đi nói đi con rối dạ theo con nghĩ thì các cái cái cái cái, cái hà nói là các cái pháp nhân và hữu nhân này theo con nghĩ là các cái nhân tham ví dụ giờ giả sử như nhân tham ờ, có nhân, nhân si trong cái tâm tham rồi cái nhân sân gặp cái nhân si trong cái tâm sân cũng riêng công si nữa thì không có gặp ông nhân nào hay ông mà không có cái nhân nào cũng nghĩ là nếu mà thầy phân ra thành hai vé thầy nó lại như vậy nhưng mà ráp lại thành một cái nó là các pháp hữu nhân mà là ờ, ờ, các pháp hữu nhân mà có nhân á <clears throat> các pháp nhân và ờ, và cái cái cái mà có nhân á là nên mình tính có sáu cái thôi thầy cô sợ thầy trẻ ra là hai cái là gì sáu cái là sáu gì không biết là <laughs> cái cái cái sáu cái dạ dạ đúng á dạ nhầm, đúng có đó. nhầm đó thầy ừ, dạ sáu nhầm dạ. là, dạ. là tham là cái vào nó đi cái quẩn cũng nó, nó nó đi xa ra kinh luôn mà con không biết vậy ý con vậy đó thầy nghiên cứu nghe thầy đặt dạ, ra hiểu đặt dạ. biết câu hỏi thầy thì đừng có hiểu con đặt pháp hiểu dạ, hiểu rồi thầy. bây giờ là giờ à, giờ mình lấy 12 tấm thiện nói không 12 tấm thiện có phải là pháp nhân không dạ đúng đó là, là pháp thủ nhân pháp nhân nó, nó là pháp nhân cho ra kết quả thì nó kia là pháp nhân nó là pháp hữu nhân mà thầy trước thì dạy nó là pháp hữu nhân thì nó là hữu nhân nhưng mà ở đây ở trong đây người ta nói là pháp nhân tức là nó là cái pháp làm nhân để cho ra cái kết quả gì thuộc phải hiểu cho rõ nó, nó khác nha dạ thầy ơi nó rối quá nguyên như chạy xe lạc đường luôn thầy ơi <laughs> dạ, thầy ơi thầy ơi cái bài đầu tiên á thầy thường thường mà nói là pháp nhân á có nghĩa là nói về sáu nhân thôi đó thầy đúng ơi. rồi cái đầu tiên là phải hiểu khác gì mà đây hiểu khác đừng có đừng lo cái bạn nó xuống đừng có <laughs> đừng có như, như vậy đó. thầy ơi dạ nguyên như xin thầy con nghĩ là mọi người hiểu cái tiếng việt á là thầy dùng chữ pháp nhưng mà cái tiếng bali á là phải đọc theo cái tiếng bali thì nó có ý nghĩa khác đó thầy từ việt nam mình ít chữ quá giờ không nghe dễ hiểu đây giờ cái pháp không, tiếng Bali của nó cũng vẫn là hê tú cũng, cũng vậy cũng dùng với hê tú thôi cũng là nhân thôi nó khó, khó dịch lắm phải, phải phải dịch theo từng câu một mà à, theo từng bài pháp một ví dụ giờ tao nói là các pháp nhân chứ đừng nói các pháp hữu nhân các pháp nhân là cái pháp nào mà nó tạo ra kết quả được thì kêu là pháp nhân hiểu định nghĩa này chưa giờ ghi ghi cái định nghĩa là nãy có ghi định nghĩa ra không vậy để ghi chưa ghi được nha giờ xuống dạo gì với ờ, các pháp nhân này các pháp nhân các Đúng pháp rồi. nhân hệ chấm à, là, pháp có khả năng cho quả, quả. cho quả gì được dạ, à, là các pháp nhân thì... chứ không phải nó là mình mình đừng có nói là hữu nhân vậy đó, đó là pháp nhân là pháp nhân rồi hữu nhân pháp hữu nhân và những pháp có nhân là những pháp có nhân rồi bây giờ các pháp nhân là các pháp có khả năng cho quả gì lục ha còn pháp hữu nhân là những pháp có nhân bây giờ các pháp nhân và hữu nhân tức là những cái pháp có khả năng tạo ra quả dị thuộc và nó có nhân đơn giản nhất về gì còn hiểu là thôi dạ con thưa thầy con... chắc con có ý kiến rồi bà dạ con thưa thầy à, theo như bộ pháp tụ thì ờ, đoạn 698 thì có định nghĩa như sau chư pháp nhân và hữu nhân ra sao tức là nhân tham có nhân si và nhân si cũng có nhân tham nhân sân có nhân si và nhân si cũng có nhân sân trừ si hiệp với tâm si thì không có nhân vô tham vô sân vô si cả ba nhân cũng tương ưng nhau những chân tướng này gọi là chư pháp nhân và hữu nhân như vậy là ở cái uh, cái cái cái uh, câu 1 như vậy á chư pháp nhân và hữu nhân thì chỉ có 6 nhân thôi thưa thầy dạ em dạ. em đồng ý được một pháp tụ dạ, dạ, dạ nãy giờ cũng cũng hiểu nhiều thiện cũng hiểu thì pháp hữu nhân là nó là sáu nhân thì đúng rồi chứ đâu có nói gì sai đâu dạ nhưng mà không nó không định nghĩa là cái 49 ờ, tâm như vậy mà nó định nghĩa thẳng vô là ờ, uh, 6 nhân tức luôn là, tức là ở đó thì... là là chị lấy là cái 6 nhân tức là ta lấy các pháp hữu nhân hiểu không là pháp nhưng nhân các và pháp nhân. nhân rồi cái pháp nhân là làm sao các pháp dạ các pháp nhân nó có ok để con nói từ từ nha thầy các pháp nhân là nó có 6 ừ. nhân là tham sân si vô tham vô sân vô si thì đúng à, thì đúng. đó là pháp các, hữu nhân cái đó là các pháp nhân các pháp hữu nhân là những tâm nó đi cùng với những có pháp những cái tâm có nhân ví dụ tâm tham đi với à, nhân à, nhân tham là, là, là nó với nhân si là, là nó có là là cái pháp ngũ nhân còn các pháp nhân á, là nó chỉ có sáu nhân thôi còn các pháp ngũ nhân là tính trên từ tâm nó phối hợp với sở hữu tâm nó gọi là các pháp hữu nhân tự vì nếu mà thầy tính á, nếu mà thầy nói là các pháp mà phi nhân á, là tất nhiên là, là 18 tâm vô nhân là nó không có nhân còn nếu mà nếu mà các pháp hữu nhân á, là tính trừ 18 tăng 18 tâm vô nhân này biết rồi bà nói hiểu rồi lộn hiểu lộn pháp rồi giờ nói lại cho nguyên ngày nói không nghe vậy rồi bây giờ các pháp nhân nào giờ 12 tâm bất thiện nè nó là pháp nhân nó cho quả dị thực đúng không không phải thầy cái cái đó là các pháp nhân là sáu nhân thầy bây giờ nếu nó phải thì bây giờ tám tâm di tác nè nó là pháp pháp pháp, pháp, pháp nhân ờ, cho quả dị thực không nó nó nó là pháp nhân thôi chứ nó không phải là là cái đó là các pháp nhân thầy chứ không phải là đó là, là các nhân. pháp hữu nhân chứ không phải pháp nhân <laughs> đó là pháp hữu nhân tức là nó có nhân trong đó là pháp hữu nhân nhưng mà nó không cho quả dị thuật thì nó không phải là cái pháp nhân mà nó là pháp hữu nhân thì nó là pháp phi nhân mà hữu nhân thấy không thấy hai vấn đề là mình chỉ là mình đưa cái cái cái, cái tâm di tác lên là nó lòi ra liền cái vậy cái tâm di tác này có thể gọi là các pháp nhân hữu nhân không gọi là pháp hữu nhân thôi à? pháp hữu nhân thôi nhưng mà nó phi nhân tức là nó không có cho nhân không có cho ra cái kết quả gì thôi thì được gọi là pháp phi nhân mà hữu nhân Bây giờ chứ đâu có thể nói là nó là, là, là sáu nhân là pháp sáu nhân được nó là sáu nhân nhân nhưng mà nó đâu phải là pháp nhân nó khác khác cho nó cái cái rối. tâm di tác á, thì là phải nói à. là các pháp hữu nhân nhưng mà phi nhân này <laughs> đặt lắc luôn pháp hữu nhân phi nhân người đặt nữa tại vì tâm Đó. tâm di tác tâm nó không tác. nó không phải là pháp nhân nó không phải là cái pháp làm nhân để cho ra kết quả thì kêu là pháp nhân không phi nhân nhưng mà nó có nhân thì là pháp hữu nhân thấy chưa khó hiểu à, <laughs> rất rõ thì con nghĩ là do cái định nghĩa mới này cho nên là, cái tự nhân thì nó ở câu 1 thì nó là sáu nhân còn ở nhân ở cái câu này đó là các khả năng cho quả dị tục thì đó cái khác. chữ mà cái cái câu đầu các pháp nhân á, tức là những cái pháp nào có khả năng làm nhân cho kết quả dị thuộc thì gọi là pháp nhân và những cái pháp nhân này nó có nhân đồng sanh thì là hữu nhân thì các pháp nhân hữu nhân nhưng mà tâm di tác nó không phải là các pháp nhân bởi vì nó là không phải là nhân cho quả di thực thì ra được gọi là các pháp phi nhân mà hữu nhân tức là nó có nhân đồng sanh thì là các pháp phi nhân mà hữu nhân được chưa dạ thầy nói là con hiểu rồi đó thưa thầy à, thưa thầy con có ý kiến chút với thầy à rồi mọi dạ trong tiếng việt đó thì mình nói uh, cái tiếng thì từ giống nhau nhưng mà cái tiếng trong cái Pali đó thầy hai cái khác nhau hoàn toàn khác nhau thầy ạ à. ừ. nên cái từ của thầy dùng là thầy cắt nghĩa là đúng mà con không biết là mấy người thắc mắc như thế nào thì con không biết nhưng mà hai cái từ của Pali hoàn toàn khác nhau thầy thầy giải thích cũng à, từ khác nhau chứ đâu có giống nhau đâu có giống nhau đâu dạ, bây giờ nắm nắm được hai mệnh đề ràng, không giống nhau dạ. nắm được hai mệnh đề chưa hai mệnh đề nó mới rõ ra tại vì nó có liên hệ tới cái vụ mà tâm di tác đâu đó nữa tại nên mình phải phải hiểu nó ra cái câu thứ ba nó, nó vô cái câu thứ hai là các pháp hữu nhân mà phi nhân rồi các pháp phi nhân ờ, mà hữu nhân nó có liên hệ tùm lum tà la cho đó nó, nó đảo đảo lại rồi mình phải nắm cho rõ cái này dạ dạ thầy ơi cho cho con cho con hỏi là là là cái cái câu một đó là các pháp nhân á ờ, tất cả pháp nhân á là sáu nhân tương ưng nè thì thì thì như vậy thì cái cái theo cái định nghĩa có có, có thể là các pháp nhân á, là là sáu nhân tương ưng còn các pháp hữu nhân á, là những pháp có nhân và có khả năng cho quả dị thuật nghĩa là các pháp hữu nhân là nó là mấy cái tâm 49 ờ, tâm ờ, nãy mình nói đó, phải không thầy có nghĩa là là các ừ. pháp nhân là chỉ là là sáu nhân tương ưng thôi không phải không phải sáu tương ưng các pháp nhân là các pháp nó làm nhân giống giống giống như nó nó nó, nó là một cái cái ngồi nổ nó bắn để nó bể cái nhà đó không? thì cái pháp nhân đó là cái pháp làm nhân để nó cho ra cái kết quả thì được gọi là cái pháp nhân còn hữu nhân là có nhân có nhân trong những cái pháp nhân này tức là là pháp pháp hữu nhân các pháp nhân hữu nhân tức là pháp nhân vừa là cho quả mà ngay trong đó có nhân đồng sanh thì là pháp nhân mà hữu nhân còn cái pháp phi nhân mà hữu nhân tức là những cái tâm di tác nó là pháp phi nhân nhưng mà nó hữu nhân nó không phải là nhân à, cho ra quả kỹ thuật nhưng mà nó hữu nhân à, nó có nhân đồng sanh chung nó có ba nhân đồng sanh tham sanh vô tham vô sân si đồng sanh chung của nó thì như vậy là tám cái tâm di tác này thiện dụng giới thịnh não nè thì tám tâm cái di tác này nè nó là pháp nhân nó là pháp phi nhân mà nó hữu nhân còn tám tâm thiện nghiệp giới tình hảo nó là pháp nhân và hữu nhân à à vậy giờ cái cái, cái cái cái câu một á ghi ghi là cái câu một á tiếng Bali á là nào, câu một nào không, dạ không câu câu một đầu tiên mình học á câu một đầu tiên mình học cái là mỗi câu nó nói một cái, cái ý nghĩa khác nhau được cái từ kéo trong xuống cái trong xuống nó, nó lộn xào lắm đó không thì, thì dạ, con thấy đó nó khác nhau mà thầy hê tu tham ma còn bên cùng còn bên em đang học là hê tu chê quá tham ma vậy là cái ừ. hê tu tham ma nó khác với hê tu chê quá tham ma phải không thầy đúng rồi hê tu chê quá tham ma là pháp nhân còn hê tu tham ma hê tu tham ma là là là nhân là pháp có à, nhân của nó tức là hê tu tham ma à, à hê tu chê quá là pháp nhân dạ con có phát hiện ra ra ra hai cái cái câu Bali nó khác nhau rồi nhưng mà à. nhưng mà dịch ra nó dư nhau thầy ha tất cả pháp nhân. nhau hiểu lắm là mình phải để ý dạ, dịch mình, mình, mình, theo con hiểu như vậy nè thầy Làm con... nó, nó, nó, nó lộn ý nghĩa lên ha bây giờ mình hiểu các dạ. pháp nhân ở đây trong cái câu này người ta nói các pháp nhân tức là cái pháp nào làm nhân để nó cho ra cái kết quả thì nó gọi là pháp nhân dạ thưa thầy con con nói gì được không thầy những pháp à, nhân á, là cái pháp đó là, là cái nguyên nhân để tạo ra quả đó không thầy đúng rồi đó là cái nguyên nhân để tạo ra kết quả thì được dạ, gọi là cái pháp nhân vậy là nó gần thôi. nhất đó thầy dạ dạ rồi trong cái pháp nguyên nhân này là cái pháp nhân này nó có những cái quả nha nó có những cái nhân cùng chung với nó thì những dạ. sáu nhân tương ứng thì được gọi là hữu nhân thì cái pháp nhân cái pháp là, là, là nhân và hữu nhân đó là ý nghĩa là vậy thôi mình đừng cái lôi tụ lô tà cho nó rối lên thôi dạ <laughs> cái pháp nhân là cái à, là các pháp và có nguyên nhân để tạo ra quả pháp là nhân là nguyên nhân nó là nguyên nhân dạ. để tạo ra kết quả đơn giản thôi ý nghĩa đơn giản thôi dạ vậy đó. con theo con nghĩ vậy đó thưa thầy còn hữu nhân tức là, là có sáu nhân tức là đây lúc này bắt đầu này tôi mới nói về sáu nhân vô nè phải học, học học vô mấy cái này nó nhức đầu <laughs> nó rối não <laughs> tại vì thấy trong sách nó, trong sách người ta ghi cũng sáng nha <laughs> mà mà sách mà sách sách ghi là sách ghi là ngày tịnh sự soạn <laughs> mình phải hiểu cái ý nghĩa cho nó rõ ra từng từng vế với đầu với sau nó, nó, nó, nó, có sự liên kết nhau rõ ràng không nó hiểu dạ thì thấy hai câu Bali là nó khác nhau đó thầy nhưng khác mà rồi. cái tiếng Việt nào dịch ra tiếng việt dịch, dịch cũng đúng á chứ không phải dịch sai đâu dịch đúng ờ, ngày Bali cái đây là ngày tên sự dịch luôn đúng đâu có sai được hoặc là những cái gì khác để dịch ra cũng đúng chứ không có sai được nhưng mà có cái là mình hiểu được cái đó nó mới khó khó cho đó <laughs> rồi tới đây đứng đứng hình luôn là chắc là đây đứng là <laughs> Rồi tới đây lắm không rõ, là lắm không chắc được nữa thì sao đi tiếp được trời. từ đây con nghĩ là thứ nhất à, một một phần á một phần á là thứ nhất á tại vì cái câu đầu con nói từ đầu á, là tại vì các các pháp nhân á, thì đa số từ mà học đầu tiên các pháp nhân là mình biết nó có sáu nhân rồi xong cái bây giờ cái đầu đề này là nó các pháp nhân và hữu nhân và và trong cái những cuốn sách mà con con học á nó có lộ cũng các bạn trong đây cũng có tìm hiểu như con là những cái cuốn vi diệu pháp như ngày tịnh sự với những cuốn khác á thì nó thì tụi con học á thì nó có đề là các pháp nhân á là nó có sáu nhân giống như nãy chị dung chị nhung có nói đưa lên mấy cái đó và cái pháp mà hữu nhân nó tạo thành nhân á mà cái này là cái pháp nhân và hữu nhân hữu nhân á là những cái tâm mà là những cái tâm uh, những cái tâm mà 12 tâm bất thiện á, là hữu nhân thì nó nó nó hữu nhân nó có nhân nhưng mà nó cũng tạo ra nó có có cái kết quả đó là những cái pháp thì thấy nó nó nó đúng nó đúng dòng hơn là tụi vì tụi con coi mấy cuốn sách của học á, là hơi lộn xộn nếu mà tụi con nếu mà đi theo thầy á, thì mấy cuốn sách mà của vi diệu pháp những những cái mà Bali những cái uh, à, ngài tịnh sự dịch đó, thì nó khác hoàn toàn với thầy dạy nên con cũng hơi nhức đầu này hiểu nhiều khi đọc hiểu lộn quá giờ cái pháp hữu nhân nè cái pháp hữu nhân là có phải là hoàn toàn những pháp nào hữu nhân là nó tạo ra nhân không nó tạo ra quả không à? dạ không không đâu có tạo có pháp hữu nhân hữu nhân chứ nó phải hữu nhân nào cũng tạo ra quả được đâu đâu phải pháp hữu nhân nào cũng là nhân đâu thành ra chính vì cái vấn đề đó nó mới có cái pháp nhân đi trước và hữu nhân đi sau là vậy đó tám tâm di tác là hữu nhân nè đâu cho quả được năm tâm di tác sắc giới cũng hữu nhân là đâu cho quả được bốn tâm vô sắc ờ, di tác vô sắc là hữu nhân nhưng mà đâu cho ra kết quả được rồi tám tâm quả siêu thế nó là hữu nhân nhưng mà đâu cho ra quả được vì thấy không tại là chính vì cái chỗ đó mình phải hiểu được hữu nhân nó là như thế nào mà pháp nhân là như thế nào chứ nếu mình nói hữu nhân là pháp là, là, là, là nhà nhân tạo ra quả thì đặt lắc rồi thấy không thấy chỗ mày không thấy cái dầu hữu nhân chỗ mày không thầy thầy như vậy cái pháp này là những những cái này nó không có cho ra quả mà nó lại ôi không thể con không hiểu được thì giờ những pháp hữu nhân này như tâm di tác nè Ờ, tâm ờ, tâm, tâm di ờ, tác dù cái tình hảo nè nó là hữu nhân đúng không quý vị xác định cái này nó hữu nhân không dạ phải rồi nó có cho ra quả gì được không dạ không vậy nếu mình định nghĩa mình nói là pháp hữu nhân là pháp có nhân cho ra quả gì thuộc là đúng sai thì mình không có tính cái cái chi pháp trong đó vô mình không có bỏ cái chi pháp và những cái tâm di tác vô thôi thầy mình không bỏ vô tại vì, vì vậy mình bởi giờ mình nói mình nói là pháp hữu nhân mà là, là pháp nhân cho ra quả dị thuật là trật lắc rồi pháp nhân cho quả là trật rồi thấy chưa mình nói mình nói mình định nghĩa không cái đầu là mình trật lắc rồi mà nó chính vì cái vấn đề nó mới có cái câu pháp nhân và hữu nhân là như vậy tự, tự vì nếu mà thầy nói về cái tâm di tác á, cái cái đầu đề cái thứ hai đó các pháp hữu nhân mà phi nhân à bây giờ khoan bây giờ nói nói hai cái giờ ta hỏi cái pháp tâm di tác là, là hữu nhân hay là vô nhân tâm di tác là hữu nhân hữu nhân rồi nó có cho quả gì thuộc không không dạ, không cho à, thế, thế, thế, thế, <laughs> tại sao nói các pháp hữu nhân là pháp cho là là nhân cho quả trật lắc nói câu đó là mình đặt liền từ đầu cái mình mệnh đời đầu mình đặt liền rồi giờ năm à, năm tâm thiện ờ, ờ, sắc giới nè nó là hữu nhân không dạ nó là hữu nhân hữu nhân rồi nó có khả năng cho quả gì không không có có ờ, thì <laughs> nó là hữu nhân nhưng mà nó có khả năng cho tình ra chính gì vậy được gọi là các pháp nhân và hữu nhân nó là vậy đó là những cái loại tâm nó vậy còn pháp hữu nhân mà phi nhân Ờ, là những cái tâm di tác nó là hữu nhân nhưng mà nó không phải là pháp nhân nó là pháp phi nhân <laughs> dạ thầy tiếp dạ, tục thầy vậy là theo thầy nói là tại vì con chưa bao giờ thấy cuốn sách đó cho nên con không biết họ định nghĩa như thế nào nhưng mà theo thầy nói là theo cái định nghĩa trong đó thì nó không có thích hợp trong cái câu này đúng không thầy đúng rồi nó không có vô câu này trả <laughs> dạ đúng rồi thầy tại vì so sánh hai cái cái câu câu một với cái câu ờ, hiện tại là ờ, he tu tham ma với lại he tu chê quá tham ma là nó hoàn toàn khác nhau rồi đó khác là mà, mà, dạ, mà, mà, mà, mà, khi mà trong sách thì đều ghi là tất cả pháp nhân hai cái câu này dịch ra đều là tất cả pháp nhân thì thấy là đúng là nó có cái sự ờ, mâu thuẫn à, nó nó nó nó nó, nó lệch lên mình mình mình, mình dạ, bởi dạ, phân ra từ nội tâm mình sẽ thấy liền Bali thì thấy là nó hoàn toàn khác nhau đó thầy thì nó, khổ vậy <laughs> mình phải hiểu vậy nó khó khó cho đó Thành ra những cái chú giải vừa ghi mình phải coi cẩn thận nhiều nhiều coi chú giải phải cẩn thận ghê lắm nhiều khi mình coi có nhiều cái người ta dịch được ghi ngay cả người dịch ra nó, nó ghi tùm lum tà lá <laughs> biết được đâu mò chữ chê quá có nghĩa là gì thầy bây giờ khỏi Bali thôi, thôi nhức đầu nữa nó <laughs> đây chắc ờ, khùng luôn rồi mình học cái số tới đâu mà nãy tới đâu rồi học tới ờ, lâm quẩn lâm quẩn là thấy rối thôi tới đây là ngưng đi tới đây ngưng giờ quý vị đỡ rối não suy nghĩ từ từ cho ra chứ giờ ta kéo tiếp nữa không luôn <laughs> rồi nào tới đây nha tới đây là giờ yên ổn tầm là tầm ổn định lại cho thôi nó lộn pháp luôn là học sai nữa chết nữa à mình không học chứ học sai phiền não ghê lắm kéo tùm lum tà la chuyện hết <laughs> rồi đây đây là cho quý vị suy nghĩ tuần ờ, ờ, sau mình tiếp tục cho ổn, ổn định tiếp tục rồi dạo phước quá hôm nay nguyện cầu tất cả chúng ta luôn được năm pháp sáng lo sắc đẹp an vui sức mạnh và sống cái trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nhà cả thái nam mô thầy nam mô tham maya nam mô sa rồi trả biết lại cho năm triệu nha lời chú nguyện sau khi học Pháp. Do phước quý báu mà con đã được học vì diệt Pháp. Nguyện đừng bao giờ bị nặng khổ, đừng lâm trong bệnh, được chết trong an lành. Đừng bao giờ bị rơi vào bốn khổ cảnh, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Nếu còn phải tái sinh, nguyện cho con luôn được sanh làm người, trời, luôn có chánh tri kiến, tránh sang người tà kiến cuối cùng nguyện cho con sớm thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn trong thời gian lai ngay từ giờ phút này sám Mối phật bảo Uttha Khama Ghe Na Quan Đề Hằng Và đã bằng sum Waruttaman Utthe Yokalito Doso Utho Khama Tu Tăng Ma Mamang Sám Mối Pháp Bảo Tham Thamma Khama Ghe Na Quan Đề Hằng Thammanicca rằng tham mê vô khá lý tổ đồ sồ tham mô khá má thuốc tầng má mặn sam hôi tầng bảo sằng khá khá mà phá ná uttaman ghê na quần đề hằng sằng khành chá đu vít thốt ta mặn sẵn khề vô khá lý tổ đồ sồ sẵn khổ khá má tổ tầng má mặn Patida Nagatha và nếu mà ta sanh thi vi hà ra hòa xin hì thu bề kha rề bồ thi kha rề ta hình ta hình ta tham đà nề pha hoàn tu bù chi ta xuất hiện các ròn tề thá vi hà ra mình đã đề tề ra cha mắt cha na quắc ca cha bích ca bồ saramika đà na pati upa saka gam cha đề sa nigama cha itsara sapa na phu ta Sukita Bhavantite Chala Puja Ye Picha Anda Samphawa Sanse Đa Trà Tà Atavo Bhapatika Nitya Nikang Amma Warang Patichate Sappe Dukkhat Sakaron Tu Sankhayang ta Tu Chiran Satang Thamo Amma Tara Cha Ukala Sankho Ho Tu Samakgo Wa Atha Yat Cha ita yát ame rakkatu sakthamo sappe bí amma cha rino butting samba pune này già má tham mà lý giáp ba về đế tệ dần kinh tí cú sa la cầm mằng cắt tấp bằng kí lý dần má má cả về ná và sa tí đa se su ga tầng ca tầng Athiye cha satta asan nino patang punya phalang mê hằng sắp bề và vì phá hoàn thứ tệ về thằng khách thằng đuôi đi tàng đi nàng buồn nhà ma già về cha tát thá na cha nàn tí đề hòa gắn tòa ní về đã dùng sắp bề lục ca mỹ về sát tà ta ha ra hề tu ca mano ya ô chá năng chấp bề la phan tu mama chê tất xà thí y đằng quá ta mê đa năng anh sa quá khai dạ quá hằng hồ tu hà nàng thề ca lê y năng nô nhà ti năng hồ tu su phi ta hồn tu nhà ta vô y năng nô nhà ti năng hồ tu su phi ta hồn tu nhà ta vô y năng nô nhà ti năng hồ tu su phi ta hồn tu nhà ta vô sa thúc xà thú xà thú à, dạ dạ xin xin cho phép con có ý kiến ờ, được không ạ à? dạ được chị à, ờ. dạ dạ thì dạ dạ thì ờ, con có đọc lại cái cái cái hai câu hồi nãy là uh, tất cả pháp nhân và hữu nhân rồi ờ, tất cả pháp hữu nhân và phi nhân đó là vế thứ hai thì có thì thì thì có khi nào là tất cả cái câu cái cái cái vế cái vế một đó, tất cả pháp nhân á, và hữu nhân á, thì mình sẽ dựa vô cái cái cái đầu tiên là pháp nhân thì pháp nhân thì nó nó chỉ nó chỉ ờ, ờ, nó chỉ nói về sáu chân thôi rồi cái vế thứ hai á, tất cả pháp hữu nhân á, thì lúc đó bắt đầu mới nói tới ờ, mấy cái tâm hữu nhân thì thì thì thì theo theo em em có ý kiến như vậy thì uh, dạ dạ không cái này thầy, thầy giảng mà chia làm hai ra tách làm hai vế ra thì thầy đang giảng chính xác rồi nhưng mà đều ráp vô ừ. một vế như cái, cái, cái pháp nhân và hữu nhân á thì nó có sáu nhân á thì nó lại giống như nó chưa có cái trùng khớp và những cái quan điểm khác thôi chứ thầy tách ra hai vế pháp nhân và hữu nhân thầy đang trình bày nó rất là chính xác thầy cái quan điểm thầy là rất là chính xác mà mình người người nghe cũng rất là chính xác nhưng mà khi mà cái pháp nhân của hữu nhân nó tính vô một á thì nó nó lại hơi lắng cắn vô đó xíu thôi chắc cái lớp mình có cái gì là thầy nghiên cứu và thầy sẽ trình bày sau đó chị dạ yeah. dạ dạ thì thì, dạ, thì, thì hôm nay chắc thầy cũng cũng mình lắm rồi dạ yeah. Dạ. thì từ cái lúc mà mà thầy giảng về cái cái tâm bất thiện nó cho ra tâm tâm quả bất thiện đó, thì là cái đó là là rất là là là, là dễ hiểu và rất là với nó rất là uh, hợp lý uh, nhưng mà tại vì chẳng chẳng qua chắc là là là cả lớp thì thì cũng có có sách cho nên đọc thì thấy thấy nó khác với sách thành ra bắt đầu cái giống như là nó khác với sách đó thì thì thì thành ra cái nó cái, mấy cái, cái, cái, cái, dạ bị lấn cấn như vậy tại vì đúng là ở trong sách mà sách mà ngài tịnh sự soạn đó là tất cả pháp nhân và hữu nhân thì chỉ đề cập tới sáu nhân ờ, sáu nhân thôi rồi xuống tới cái vế thứ hai đó, tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân đầu mới là nói về với mới nói về cách tâm hữu nhân đó bởi vậy nó, nó bị <laughs> lấn cấn cái chỗ này bây giờ sao <laughs> thầy buồn tội nghiệp ghê không biết sao để cho dạ, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, chắc dạ, chắc lớp rồi. mình cũng cũng về với <laughs> ngâm cứu thêm á <laughs> tại vì lúc đó lúc này cái con mới sực nhớ ra là hay là mình tất cả các pháp nhân mình chỉ nói về cái sáu nhân thôi <laughs> thầy nghĩ thầy bữa tới thầy dạy tới lại lần nữa thầy ơi dạ dạ dạ dạ, dạ được dạ, dạ con con xin xuống mic à dạ dạ, dạ. dạ sa thú dạ sa thú dạ xin hẹn mọi người buổi học kế tiếp